7 năm tù 5 năm quản chế Trong khi người ta không có tội gì hết Luôn mang không? Mang rợ không? Rất là mang rợ, một chế độ mang rợ Xử phạt những người yêu nước như thế này Người ta đâu có phải là treo cờ Phúc Kiến đâu Cờ Phúc Kiến mới là cờ của giặc tàu Mấy thằng phản bức mới dùng cái lời lá cờ Phúc Kiến làm sao mà mình có thể mình chấp nhận được những cái chuyện mà vô lý như thế người yêu nước là bắt bỏ trong tù còn người yêu phản quốc thì người ghê như nguyễn phú trọng đó nguyễn phú trọng mà đeo cái dòng xích chó của thằng cặp trọng bình nó treo vào cổ mấy người đó thì ung dung ở ngoài vợ dòng phong